à, xin chào tất cả anh em nhé chào mừng anh em quay trở lại kênh của phần số cầu số ngày hôm nay ok anh em hôm nay thì có một người ờ, anh em gửi cho mình ờ, một cái tài khoản 14 triệu thì uh, hôm nay anh em chắc biết là ngày 12 nhận một tuổi thêm uh, 200 nghìn nữa nhá ok à, 14 tháng 2 triệu 200 anh em nhé

tiếp tục là trận tài anh em nhé cây lần này thì ăn full chặn tay anh em nhé ăn full chặn tay rồi tiếp tục thêm một tay nữa anh em nhé vẫn cần phải có thêm một tay nữa quay lại uh, ờ, chặn xỉu anh em xỉu anh em nhé còn một cái sấp đôi nào nữa không anh em ok chuẩn là luôn một cái sấp đôi nữa để hoàn thành xong cái tài khoản ngày hôm nay nhá đã thành công x2 ờ, số 4 cho người anh em này rồi anh em nhé từ 14 ờ, triệu 2 ờ, và lên thành 28 triệu 4 anh em nhé 14 triệu tài khoản và 200 mình kỷ niệm người anh em này để 14 tháng 2 anh em nhé Ok Ờ, cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Ờ, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bảng số cầu sóc đĩa. Chúc anh em ờ, ngày ờ, Valentine ờ, có gấu nhá. Đi hai về ba ok. Nghỉ hôm nay thì hơi lên giá nên là em cứ liên hệ trực tiếp vào cái số Zalo của mình là 0393 247 chỉ cần một chút vốn thôi thì anh em sẽ có đầy đủ cả nhà nghỉ nhé mặc dù giá đội cao ngất trời cũng không sao ok cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé